Xin chào các bạn Rất nhiều phụ huynh vô tâm các bạn ạ Nào là lái xe rồi từ đè vào con làm con tử vong Rồi là có mẹ để cho con mồ hôi tay ròng ròng ướt đẫm cả bữa ghi và bài thi Hôm nay cậu bé dậy thì vì mùi hôi nách làm bạn bè chọc vẹo mà không dám chơi với ai không dám tham gia các hoạt động thể thao có phải chúng ta đã quá vô tâm không hãy quan tâm tới con trẻ xem chúng phát triển tới đâu cần hỗ trợ gì chứ Tuần trước tôi đã giúp cho một cậu bé lớp 8 đã tự tin hòa đồng cùng đám bạn Chơi mọi môn thể thao Đặc biệt là bóng đá mà cậu bé đã rất thích Đã phải bủa cả hai năm qua vì mù hôi nách quá nặng Nếu bạn biết ai bị hôi nách, hôi chân, mối tay Thì với lòng inbox tôi tư vấn cho dứt điểm nhé Đừng để mùi hôi phá hủy mối quan hệ của bạn Cảm ơn các bạn đã xem video